Xin chào mọi người à, Xin cảm ơn mọi người vì trong thời gian vừa rồi thì à, anh em cũng đã ủng hộ cho Hùng nhận được cái nút đất sét à, Cho nên là hôm nay là ôm hết tiền đi luôn Đi mua xe Mà đã mua thì là phải mua xe sang Ở đâu ạ? Hôm trước thì Hùng có lang thang qua 56 tô Hữu Thì gặp nhiều lắm nay quay lại nhá Đây LX570 này Đấy RX350 này Úi giời Bentley này Hôm nay nhiệm vụ là phải giải ngân hết cái đống này Kiếm một con xe vừa sang vừa khủng ờ, Để đi làm cho đỡ vất vả bao năm cuối cùng là cũng ờ, toàn uống nước cầm hơi rồi Uống nước ăn không khí nhiều đấy Con này quách này Ui rồi Lincoln uh, ờ, Vigator bản Black À xin chào anh Hùng Anh ơi em cầm nhiều chìa khóa quá Hôm nay không biết anh có thích cái chìa nào không nhở đấy, Mà anh cầm nhiều ví đấy Hay ví chúng thôi. ta đổi à, đổi luôn anh nhở ừ, ờ, Hôm vừa rồi là Youtube vừa chuyển cho cái nút ờ, đất sét À kinh quá kinh quá Cho quá. nên là nay phải đi mua luôn đấy, Xe này ờ, mình thấy là có vẻ là hợp lý đấy Hợp lý hợp lý anh Trông to yeah. cao Quách slash nhờ Cho cho mình mượn cái chìa khóa cái ra nào Đây anh ơi Con này giá bao tiền đấy Em đang bán là rẻ nhất Hà Nội luôn là 365 nghìn 365 nghìn Còn ai mà đến đây mà chạy thử thì lại bớt cho tí tí tí, tí cho thì... tình cảm luôn chạy, chạy Nhận thử. luôn, nhận luôn, nhận luôn Chạy thử hôm nay nhận là rất nhá, này, chạy thử 3 cái ví luôn này à, Mà cái xe này đây các bạn xem nhá, cái này rất hay luôn này Ngoài cái giá ngoài phong lẫm liệt Dài tới 5m6, nặng tới gần 2 uh, ờ, tấn 9 các bạn hãy xem những cái ờ, thiết kế của một chiếc xe rất mỹ nói chung mình đi con này là cũng có thể đạp phát sang Las Vegas và ăn chơi đến có lẽ là nó khá là rộng lại dài nữa là anh đi chơi cung đường xa là anh cứ thoải mái cho em đi lại êm ái luôn rất Bây giờ là mình, êm mình sẽ xem cái nội thất đấy nổ lên luôn làm quen một tí lần bấm. đầu lần đầu nó cảm giác nó hơi ngượng đây lại còn khóa mã số đây khóa mã số luôn bậc bước thò thụt luôn anh bước lên bậc luôn bước lên bậc của anh luôn Thôi anh em mình ờ, anh em ta ờ, khi ờ, lên đường anh nhỉ, đi thử vào không lại ghế ghế lại ghế hai lớp. Ghế hai lớp này có thông hơi, có massage đúng không? Thế thì yên tâm rồi. Yên tâm luôn. Dạ. Máy hết pin còn sạc được luôn. Vừa review lại vừa được đấm bóp thế này thì có mà còn gì bằng. Còn gì bằng. Đi đâu cũng được đúng không anh? Rất là rộng rãi luôn. Xe xịn, xe sang nó cũng thơm tho nhỉ thơm thơm ngát luôn anh em rồi bây giờ anh em mình đi thôi rồi ấn cao to lên đường ấn nút đúng không số này ấn nút là lên đường 9 tỷ bắt đầu lăn bánh cửa sổ trời rộng miên man toàn cảnh luôn ngắm luôn nhưng mà chúng ta đi ở biển cho hợp lý hơn anh nhiều người cứ bảo những chiếc xe này đạp mất bắt phở thì xe này là không đâu nhá 3.5 nó khá giống cái động cơ trên cái F150 động cơ EcoBoost đấy ạ khá là tiết kiệm nó không mất bao thở đâu không mất đâu ta cho chỉ thêm đĩa quẩy cho anh ạ cho nó nhẹ nhàng thêm cốc trà đá nữa là được rồi đấy anh bật tí ghế massage lên ngồi đấm bóp cho nó êm à đấy là có massage đấy là sao đấy massage này yếu không dính ghế dính chả yếu đâu dính ghế luôn úi rồi dính ghế luôn vui vết nhỉ Hà Nội hôm nay vắng hơn là anh em kính lái này đó công nghệ con này thì cũng thông minh đấy nhờ hộp số 10 cấp em lắm ờ, giữ làn đường hắt kính cảnh báo điểm mù adaptive cam 360 cam 360 long lanh lái xe to mà cảm giác rất là tự tin như anh em đi xe nhỏ thôi hệ thống lái này nhỉ viên mình thấy mình như Tom Cruise mà nhưng mà Tom Cruise này vừa mấy kiểu như thực hiện uh, điệp vụ xong nhưng người nó hơi nhầu <laughs> anh em ta khi nhầu anh em ta đi chỉnh trang lại anh đúng đi rồi. cho nó hợp với con xe hôm nay sẽ vừa đi thử nhưng mà vừa chỉnh trang con người nó cho phù hợp với những chiếc xe nhiều tỷ đi cho nó đúng dáng những con mà như khủng long như thế này thì an toàn an toàn chứ an toàn, an toàn. Hơn quạch nhá mì cái mì không tay nắm tay niệm rất là chắc chắn leo lên leo okay, xuống tay chân mình thêm tí lông nâu nâu mắc biếc thêm tí nữa thì oách đấy cho nên là hôm nay phải đi luyện hôm nay phải đi chỉnh. chỉnh cái gì chỉnh được là, chỉnh được là phải chỉnh ngay Bơ đúng lên luôn anh chả mấy khi dù sao thì phải cần cái thần thái hôm nay mình sẽ độ thần thái cho nó quách nhá xe độ được cái độ ừ, đơn giản đúng không độ đơn giản đúng không lên đầu luôn có xe rồi thì bây giờ phải lên chưa lên, lên đồ. đã là đẹp rồi mà lên đồ thì quá vip luôn hôm nay sẽ bật mí với mọi người một cái điểm để lên ờ, lên chân kính sắp đến rồi trần đại nghĩa nha các bạn bật mí luôn nha các bạn một điểm ờ, để ờ, tân trang dung nhan cho nó hợp với phong cách xe khủng ở đây bên cạnh bên cạnh stylist man luôn oách luôn nghe cái hệ thống cắt tóc thông minh lịch hẹn rồi là thông minh như xe thông minh như xe đấy xe nó trăm năm rồi bây giờ là xe mình ở đâu ở đây à ờ. Ừ, anh có đặt cái lịch ờ, qua cắt tóc đấy ờ, ờ, cuối á hả ờ, ba số cuối ạ ba số cuối là 368 anh thành đúng không anh ừ hùng đúng rồi đúng rồi nay phải đi làm đẹp cho nó phù hợp với cái xe vừa mới lấy à. auto đo như cả hai anh luôn đi em dạ vâng em sẽ mở từng bill để mình đánh giá xong ờ, dạ, nói chung là cứ là excellent excellent đấy À, xác nhận ra đúng hợp ờ, hợp lý nhờ giá dạ, ừ. hợp lý anh, anh mặt tươi mặt cười à, ờ, rất hài lòng rồi là excel lăn mà tất cả này, này. full anh giống uh, Tom Cruise chưa Đấy, bây giờ đi xem vào 30 size rất là thần thái là ngon ngay đi cảm giác dáng dấp nó đạo mạo hẳn luôn đẹp trai luôn và thôi cảm ơn anh em đã theo dõi một cái câu chuyện à, rất là vui Bây giờ thì tôi sẽ về tôi mang chiếc xe này về nhà chuyển khoản đầy đủ cho anh Thành đây. Chuyển nốt 7 cái ví còn lại đúng không à, anh? 7 cái ví còn lại. ba cái ví rồi. Cầm xe về. Cầm xe về và đi đăng ký thôi. À, đi đăng ký thế là vào việc. Vào việc biết à. đâu lại bốc được một cái biển đấy nó lại toàn một số quá đẹp thần thái luôn chẳng hạn bốc cái biển lại, ngũ chín chẳng hạn ngũ chín thế, thế, thế tự nhiên lại lãi ra một tỷ lại lãi đấy cho nên anh em mà uh, thôi chia sẻ cho hùng bằng cách uh, hãy chia sẻ video và hãy subscribe và rung chuông kênh nhá còn uh, sẽ hẹn anh em vào một cái buổi tiếp theo trên những chiếc xe khủng tiếp theo và đi làm đẹp ở nhiều điểm khác nhau nhé